luận ma núi Côn Luân, người chắc cừu thà để cừu bò chết đói chứ không bước chân vào. Những năm 30 thế kỷ trước, quân phiệt mã bộ phương, vua Tây Bắc phái quân đội từ Thanh Hải đến Tân Cương để kiểm soát từ khu vực sa mạc Talamaka đến phía đông, đồng thời kiểm soát dãy núi Côn Luân. Khi đó có hai con đường, hoặc là vượt qua sa mạc Gobi ngàn dặm, hoặc là xuyên qua thung lũng Naringkon thẳng đến Tân Cương. Để đi đường tắt, Mã Bộ Phương đã chọn con đường qua thung lũng Naringkul. Khi quân đội tiến vào thung lũng, bỗng nhiên có mấy chục binh lính bị một sức mạnh thần bí cuốn lên không trung. Khoảng nửa giờ sau, họ mới lục tục rơi xuống đất. Ai nấy đều rách nát, không ai sống sót. Cảnh tượng kinh hoàng khiến Mã Bộ Phương sợ hãi. Ông lập tức dẫn quân đội rút khỏi thung lũng Naringkul đi đường vòng. Thung lũng này chính là thung lũng ma núi Côn Luân. Thung lũng tươi đẹp Thung lũng sông Naringon nằm ở khu vực núi Côn Luân, cao nguyên Thanh Tạng phía đông từ Bố Luân Đài Thanh Hải, phía tây đến núi Sa Sơn, diện tích khoảng 3.500 km vuông, độ cao từ 3.200 đến 4.000 m. Núi Sa Sơn tức là sa mạc Kumukuli. Do ở độ cao lớn, sa mạc Kumukuli thường có tuyết rơi và là một cảnh tượng kỳ quan thế giới. Phía nam thung lũng Naringon có dãy núi Côn Luân, với những đám mây rực rỡ trên đỉnh núi. Phía bắc có núi Kỳ Liên Tuyết Sơn, ngăn chặn những cơn gió lạnh ở bồn địa Quai Đam. Con sông Naringol bắt nguồn từ núi Tuyết Liên Sơn thuộc dãy núi Côn Luân chảy qua thung lũng. Dưới tác dụng của dòng sông, địa chất và phong hóa cao nguyên, trong thung lũng đã hình thành một tảng đá với độ các hình thù kỳ lạ. Có những núi đá ẩn dưới những gò cát, khi gió nổi lên mới lộ ra những tảng đá kỳ dị trập trùng tăng thêm vẻ thần bí cho thung lũng. Mùa hè ở thung lũng ma đồng cỏ tươi đẹp, hồ nước xanh biếc, như những người chăn cừu thà để cừu bò chết đói cũng không bước chân vào thung lũng này. Người dân địa phương nói trong thung lũng có một loài thú ăn thịt người. Những người chăn cừu can đảm hoặc người lạc đường bước chân vào trong thung lũng, đại đa số là ra đi mà không trở lại. Có người còn nghe thấy tiếng súng cầu cứu của những thợ săn trong thung lũng tiếng kêu khóc tuyệt vọng và bi thảm của những người tìm vàng đi qua nơi này đến hy nhĩ. Sau trận mưa lớn, mọi người thường nhìn thấy lượng lớn những động vật hoang dã phơi xác đầy trong thung lũng. Bên cạnh xác chết có miếng đất cháy xém. Cũng có người nói rằng dưới mặt đất của thung lũng Naringol ẩn giấu căn cứ của người ngoài hành tinh. Những người bị hút lên không trung đó là bị người ngoài hành tinh bắt làm thí nghiệm. Mọi người đưa ra nhiều thuyết ai cũng cho rằng thuyết của mình đúng. Trải nghiệm kinh hoàng của đoàn khảo sát địa chất Bắc Kinh Tháng 8 năm 1979, một đoàn khảo sát địa chất khởi hành từ Bắc Kinh đến cửa núi Côn Luân. Mục đích chuyến đi của họ là tìm kiếm lượng basan khổng lồ ẩn tàng ở dưới đó. Đoàn khảo sát liên hệ với chính quyền địa phương, muốn tìm một người thông thuộc địa hình làm người dẫn đường. Không ngờ, trước thù lao hậu hĩnh, nhưng chẳng có một người dân nào nguyện ý làm dẫn đường cho họ. Có người nói với họ rằng, mấy năm trước cha có một người chăn cừu vì đuổi theo những con gia súc đi lạc, bất giác đuổi đến thung lũng tử thần, nhưng ông ấy đi vào rồi không bao giờ trở lại nữa. Những người dân địa phương đi tìm kiếm, cuối cùng chỉ tìm thấy một thi thể chết rất kỳ dị. Thi thể nằm thẳng bên một con suối, toàn thân khô cháy đen, hai mắt trợn tròn, Người ta nghi ngờ rằng trước khi chết ông ấy đã nhìn thấy một thứ cực kỳ kinh khủng. Cuối cùng đoàn khảo sát đành phải dựa theo tuyến đường mà người dân địa phương đã vẽ cho. Đem theo hơn chục con lạc đà rồi tiến vào trong núi. Vừa tiến vào thung lũng, những chuyên gia đoàn khảo sát liền nhìn thấy dòng suối trong vắt, những bông hoa ngát hương. Tối đến sự việc kỳ lạ đã xuất hiện. Một người ra suối lấy nước, vội vã chạy về nói rằng ở gần con suối có một loài cá kỳ lạ có răng người và có chữ trên vảy. Bị tâm hiếu kỳ sai khiến, bốn người đã đi theo anh ta xem xét, nhưng họ ra đi mà không trở lại. Ngày hôm sau, khi trời sáng, người đã phát hiện ra loài cá kỳ lạ đó, một mình trở lại ngôi lều của mình. Tay còn ôm một đầu con cừu máu đầm đìa. Mọi người hỏi anh ta, những người khác đâu rồi? Anh ta không hề để ý, ánh mắt ngây dại, dường như đã trải qua sự kinh hoàng kinh khủng Đột nhiên, anh ta quay người đi ra khỏi lều. Mọi người cảm thấy kỳ lạ, nhìn theo anh ta. Khi anh ta đi được khoảng hơn 10 mét thì đột nhiên biến mất, chỉ để lại những dấu chân có dính máu. Sự sợ hãi lập tức lan tràn ra khắp đoàn khảo sát. Đột nhiên một thành viên nói, có phải là mưa không? Mọi người nhìn anh ta, thấy có mấy giọt dung dịch đỏ như máu tươi rơi trên mặt anh ta. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì bỗng từ trên không đổ xuống một cơn mưa máu. Mặt mũi, đầu tóc, thân thể mỗi người đều ướt đẫm những giọt mưa đỏ như máu. Khoảng hơn 10 phút sau, cơn mưa máu kết thúc. Trên không trung có vật gì đó đang rơi với tốc độ lớn, rơi mạnh xuống bãi đá xa xa. Mọi người xem kỹ, vật ra đó là một thi thể người mặt mũi biến dạng. Tuy nhiên, xung quanh không có mỏm núi nào, cũng không có chiếc máy bay nào bay qua. Vậy thi thể này từ đâu đến? Nhìn lại thi thể hóa ra là thành viên đoàn khảo sát, bịch, bịch, lại rơi xuống bốn thi thể nữa, chính là bốn người mất tích tối hôm qua. Cảnh tượng kinh hoàng khiến tất cả thành viên đoàn khảo sát khiếp sợ. Đoàn khảo sát buộc phải nhanh chóng rút khỏi thung lũng ma. Trải nghiệm khảo sát của Cục Địa chất Tân Cương Tháng 7 năm 1983, Cục Địa chất Tân Cương phái người đến thung lũng ma để khảo sát Đến cửa thung lũng, họ phát hiện ra quả thật là thi hài động vật ở khắp nơi. Lúc này một người chăn cừu cũng cưỡi ngựa đến cửa thung lũng. Thì ra anh ta trong khi chăn thả ở khu vực phụ cận, cho đàn ngựa tham gia ăn cỏ ngon và đi vào trong thung lũng. Anh ta muốn đưa đàn ngựa trở về. Các thành viên đoàn khảo sát ra sức khuyên can anh ta, vì hai cốt khắp nơi khiến họ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Người chăn ngựa quanh năm sống bên ngoài thung lũng đương nhiên là biết nguy hiểm, Dương đàn ngựa là tài sản duy nhất mà toàn bộ thành viên già trẻ lớn bé trong gia đình anh dựa vào để sống. Do đó anh ta đã lấy can đảm tiến vào thung lũng. Mấy ngày sau, đàn ngựa đó đã đi ra thung lũng, nhưng không thấy người chăn ngựa đâu nữa. Mọi người không thể ngồi yên được, bắt đầu tiến vào tìm kiếm người chăn ngựa. Cuối cùng họ tìm thấy thi thể anh ta trên dốc một quả núi nhỏ. Anh ta chân trần, miệng há hốc, gương mặt vẻ hung tợn và sợ hãi. Trong tay vẫn còn nắm chặt khẩu súng săn. Điều kỳ lạ là trên thân anh ta không có bất kỳ vết thương nào. Cái chết lạ thường của người chăn ngựa gây áp lực rất lớn cho đoàn khảo sát, nhưng họ vẫn cứ chịu theo kế hoạch tiến vào thung lũng. Tháng 7 trong thung lũng cảnh sắc đẹp say đắm lòng người. Trên bầu trời xanh là những dòng mây trắng nhợn nhơ bay. Nước sông chảy rì rầm, hoa tươi nở rộ. Nhưng thời tiết trong thung lũng lại thay đổi thất thường – trên bầu trời trong xanh đột nhiên vang lên những tiếng sấm ầm ầm, kèm theo đó là cơn bão cát và mưa ập xuống. Đội trưởng khảm cơ thấy tình cảnh như thế liền thét lớn, mau tháo bỏ anten của vô tuyến điện, nguy hiểm. Lúc này chỉ thấy nhân viên nhà bếp Vương Lực, người đang khu đất trũng sâu trong thung lũng ngã xuống. Mọi người bất chấp nguy hiểm chạy đến, thấy anh ta đã bị cháy đen. Mọi người lập tức dùng các biện pháp cấp cứu Khó khăn lắm anh ta mới tỉnh lại. Anh ta nói rằng anh ta đang cầm chiếc mui thép xào rau thì bắt đầu nghe thấy sấm sét. Anh vừa cảm thấy bất ngờ thì phía trên đầu anh vang lên một tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt, tia sét như thanh kiếm sắt chém tới. Chiếc mui thép trên tay bay phụt đi. Anh thấy trước mắt là một màn đen kịt và không còn biết gì nữa. Sau khi cơn mưa to gió lớn qua đi, đoàn khảo sát phát hiện ra những thi thể động vật bị thiêu cháy nằm ngổn ngang bên sông. Sau này hỏi đài khí tượng, họ mới biết được hiện tượng thời tiết dị dị này chỉ xảy ra ở thung lũng vùng trung du sông Narincon. Vùng thượng du và hạ du thì chẳng có hạt mưa nào. Nhà khoa học kết luận, tháng 5 năm 1998, các nhà khoa học lại tổ chức một đoàn khảo sát địa chất, tiến hành khảo sát trên diện tích lớn đối với thung lũng tử thần. Kết quả phát hiện ra rằng địa thế trong thung lũng kỳ lạ nguy hiểm, Địa tầng trung du sông Naringol hình thành bởi núi lửa kỹ tam điệp hoạt động. Thành phần chủ yếu của nó là basan từ tính mạnh, hơn nữa lại phân bố rất rộng. Còn có hơn 30 chỗ có mỏ khoáng nam châm và đá thạch anh lớn nhỏ. Những mỏ khoáng nam châm và đá có từ tính mạnh này đã sinh ra vùng có đại từ dị thường. Nơi thung lũng gần với đỉnh núi, giá trị lớn nhất của từ trường cao từ 1.000 đến 3.000 gamma. Lực từ lớn đủ khiến kim la bàn không hoạt động, Đồng thời vào mùa hè, dòng khí ẩm ướt bị dãy núi Côn Luân ngăn cản. Nó thường tập trung ở thung lũng men theo dãy núi, tập trung vào khu vực thung lũng ở trung du sông Naringol. Những hàng điểm tích trong tầng mây bị tác dụng của từ trường thung lũng khi gặp vật lạ sẽ sinh ra phóng điện, tức là hiện tượng sát đánh, khiến người và động vật chết trong nháy mắt. Về việc những thi thể mất tích có lẽ liên quan đến loại đất bao phủ vùng này, tầng đất đóng băng dày vài mét ở đây biến thành hồ chứa nước thể rắn khổng lồ. Mùa hè khi nhiệt độ tăng, chúng biến thành khu đầm lầy, thậm chí là những con sông ngầm, nhưng bên trên mặt lại được che phủ bởi thảm cỏ xanh tươi tốt. Khi người và vật nuôi đi nhầm vào đó, những con sông ngầm sẽ nhanh chóng cuốn người và động vật xuống. Do dòng nước ngầm chảy cuốn đi nên không để lại thi thể người và động vật. Đương nhiên, đây đều là những lời giải thích của các nhà khoa học còn đối với những bí ẩn chưa giải thích được, đều phải tìm ra một lời giải thích hợp lý thì mới phù hợp với lý lẽ của khoa học. Còn đối với những nguyên nhân thực sự hoặc sâu hơn thì không ai biết. Cao nguyên Thanh Tạng vẫn còn rất nhiều những hiện tượng thần bí chưa thể giải thích nổi. Ví dụ như các nhà khoa học phát hiện ra những dãy núi lớn nổi tiếng thế giới như núi Himalaya, núi Kailash, núi Côn Luân đều không có gốc núi, chúng giống như là những lâu đài trên không trung lơ lửng trên cao nguyên Thanh Tạng cái gọi là gốc núi chính là gốc rễ của dãy núi do tác dụng của trọng lực xuyên qua vỏ trái đất, cắm sâu vào trong lòng trái đất, giống như móng nhà mà chúng ta hay xây dựng. Thông thường, thể tích dãy núi càng lớn càng nặng thì gốc núi càng lớn càng sâu. Như thế mới đảm bảo sự ổn định của dãy núi. Tuy nhiên, những dãy núi lớn này lại không như vậy, chúng không có gốc núi làm nền tảng. Mọi người không biết làm thế nào mà chúng giữ được thăng bằng. Mọi người lo lắng rằng liệu một ngày nào đó chúng sẽ bị đổ sập hay không? Bắt đầu từ năm 1995, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đến khu vực dãy núi Himalaya tiến hành nghiên cứu kết cấu vỏ trái đất của cao nguyên thanh tàng dọc theo hướng đông tây. Kết quả cho thấy ở dưới núi Amnemachin của cao nguyên Tây Tạng có một khoảng không khổng lồ dưới lòng đất có diện tích khoảng 100.000 đến 150.000 km vuông. Không gian ngầm dưới lòng đất khổng lồ như vậy có phải là căn cứ của người ngoài hành tinh hay không? Dưới núi Côn Luân cũng có những không gian như thế này hay không?